và một con đường thông. Nhà mình thì à, có lên đến à, hai phòng ngủ khá là lớn và ba nhà vệ sinh với à, được xây dựng thiết kế là một trệt và hai lầu cũng như là có sân thượng bên trên nha quý vị. Và đây là con đường thông của căn nhà mình này, một con đường thông lên đến khoảng 6 mét ở đây thì gia đình có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng, làm công ty và buôn bán kinh doanh thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Căn nhà mình thì được nằm trên ngay đường à, của à, đường Phạm Văn Bạch thuộc à, phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên lại khu vực chợ Phạm Bạch luôn nha quý vị. Và đây là con đường thông xe hơi xe tải ra vào. Căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Đấy, với căn nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng là sổ hồng chính chủ và mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Và với căn nhà ngang 3 m và độ sâu là 9 m nha quý vị. Với tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Nhà này thì với hai phòng ngủ khá là lớn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 à, và độ sâu là 9 mét nha quý vị nhà mới sổ hồng riêng và mặt tiền đường thông gia đình mình chúng ta vừa kinh doanh buôn bán đang ngành nghề nha đây và đây là bên trong khu vực không gian phòng khách cũng kèm theo là phòng bếp và vệ sinh khu vực đằng sau lại với một mẫu nhà thiết kế rất đẹp và được gia chủ tặng full nội thất nha Nhà này thì à, đang được gia chủ bán với giá chỉ có 4 tỷ 100 triệu đồng thôi Và còn thương lượng cho những à, khách hàng nào quan tâm Và xem được à, video Cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có khu vực rửa mặt và đây là toàn bộ cái à, không gian thiết kế bên ngoài lại của căn nhà mình này quý vị rất đẹp một căn nhà đường thông và gia đình mình chúng ta vừa mua ở vừa mua kinh doanh buôn bán được luôn Vâng thì di chuyển khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình nha quý vị. Thì căn nhà này đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Mỗi tầng lầu thì à, chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một vệ sinh. Ở trên à, tầng lầu đây thì à, một phòng ngủ khá là lớn này quý vị. Phòng ngủ khá là rộng luôn và vệ sinh thì cũng rộng nha. Tại chủ nhà thiết kế với phòng master phòng lớn cho nên là mỗi lầu chúng ta sẽ có một phòng ngủ rộng và một vệ sinh rất là thoải mái thuận tiện cho trong uh, sử dụng bên trong cái không gian của căn nhà mình. <coughs> Đây di chuyển đến khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này, phòng vệ sinh khu vực đằng sau như quý vị có vòi tắm hoa sen và có bồn cầu hàng ly mắc khu vực bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có khu vực rửa mặt nha quý vị đây với căn nhà ngang 3m à, và độ sâu là 9m và với giá bán thì à, chỉ có 4 tỷ 100 triệu đồng thôi Nhà mới, sổ hồng riêng và mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị Được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình Từ 60 đến 80% giá trị căn nhà Và tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển khu vực bên trên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 Căn nhà này thì à, đang được à, gia chủ bán với cái giá chỉ có 4 tỷ 100 triệu đồng thôi Đấy, Và còn thương lượng cho những à, vị khách hàng nào quan tâm Và thực sự thiện chiến mua Thì xem sơ qua được video bên kênh nhà đất bên em cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Thì liên hệ để đi xem nha quý vị Nhà mặt tiền đường thông thuận tiện cho gia đình chúng ta kinh doanh và buôn bán Bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực sân thượng này Và khu vực để giặt rủ và phơi đồ trồng cây ở bên trên nha quý vị Nhà mình thì một trệt và hai lầu sân thượng, đường thông, thuận tiện cho gia đình chúng ta kinh doanh và buôn bán. Với một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp luôn. Đây và hẻm xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là lớn nha quý vị và nằm trong khu à, bao quanh, khu à, dãy nhà lầu không thôi. Đây, khu bao quanh nhà lầu nha quý vị